Xin chào anh em à, Tiếp tục review về đồ chơi về công nghệ bài lá thì chúng tôi xin giới thiệu với anh em về một dòng máy đánh bài CK500 một trong những cái sản phẩm mới nhất hiện nay và được rất nhiều anh em ưa thích giá thành rất rẻ trên tay tôi đang cầm là một chiếc điện thoại CK500 của năm 2010 này Đấy. thì à, hình thức anh em nhìn xem rất là mỏng và rất đẹp cái dòng sản phẩm này thì tôi đảm bảo với anh em tôi bước cục bài rất là nhanh và cam nó rộng anh em mà dùng để sử dụng để chơi các trò như liêng ba cây phỏng bài cào thì tố sâm thì hiệu quả thì tuyệt đối luôn bây giờ tôi sẽ test thử sản phẩm này để anh em xem để biết cái cách chơi của nó và hiệu quả của nó như nào tôi sẽ dùng để chơi ba cây Đấy. số người thì anh em thoải mái nhé bao nhiêu người được kể cả là 36 à, lá thì 12 người chơi cũng được anh em vẫn chơi được thông thường anh em chỉ chơi tầm 8 9 nhà là, là một là sân chơi là nhiều rồi khi nào chơi thì anh em sẽ dùng cho tôi một cái tai nghe nhỏ đây là tai nghe của nó này Đấy. rất nhỏ gọn và anh em sử dụng tai nghe này để máy báo cho anh em còn bây giờ là clip tôi sẽ dùng à, loa ngoài để anh em à, cùng hiểu cách chơi của máy này ví dụ là chơi ba cây thì à, mình dùng năm một cái máy báo bao nhiêu thì anh em bóc bấy nhiêu cây bài lên đây xin uh, anh em cùng xem một được cái bây giờ thôi bảy một thì bốc cây đầu tiên lên ba đấy thì đếm một hai ba chưa từ nhàn đối với cái cánh tám điểm này đây là máy c 600 Trong còn nhiều máy c 600 này thoải mái xịn điểm lớn nhất trong các nhà anh em chưa kể cả là trương hay là đối với uh, các cửa khác anh em có thể sử dụng để đánh gà ngoài cũng được chỉ cần uh, thao tác theo máy thôi đấy cầm bài trên tay này máy đọc được máy có 7 thì anh em đếm 1 2 3 4 5 6 7 rồi cứ thứ bảy lên Đấy, 7 và chia đối tiếp mình 10 này anh em này Đấy, nhà 8 này nhà này 8 này nhà 6 này Đó. tôi đảm bảo với anh em khi dùng công nghệ đánh bài bằng máy đánh bài này thì lúc nào anh em người chiến thắng tuyệt đối luôn là rất nhanh nó một thì nhỏ kia tiến lên bảy tiếp tục 10 bán như 10 không bán nào bị hỏng bài cả 9 điểm này 6 này 8 này nhà này 7 này Đấy. chúng tôi có cơ sở ở bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông làm việc 24 24 và các ngày tuần anh em nào à, cần à, tư vấn hỗ trợ hay là cần à, tìm hiểu về cái dòng sản phẩm siêu cam trăm này thì với ông hệ tôi có số điện thoại 0346 0947 hoặc 0834 666 333 Xin chào anh em